có lần mà bác gặp đại tướng võ nguyên giáp bác nghĩ thế nào bác nói thế này này bác muốn mời cả nhà chú ăn với bác một bữa cơm các lãnh tụ sang làm việc ăn cơm với bác là chuyện bình thường nhưng bác mời riêng gia đình đại tướng không sót một ai cả bác nhấn, nhấn mạnh là chú mời cả cô hà cô hà là phu nhân đấy, giáo sư đặng bích hà chú nhớ mời cô hà cho bác mời các con cháu của chú không sót một ai cho bác ăn với bác một bữa cơm mà đại tướng thì rất đúng giờ ông là nhà chỉ huy quân sự rất đúng giờ không hiểu sao hôm bác mời cơm cả nhà như thế lại đến muộn bác cứ chờ mãi mà không thấy đến bác bảo là thôi ta ăn dần đi vừa ăn vừa đợi đại tướng chắc lại bận rồi chiến tranh mà bác bảo là thế nào đại tướng cũng đến đấy ta cứ đợi quả nhiên vừa nói xong cửa phòng khách đông đủ hết bác còn bế thấy cả đại tướng bế một cháu nhỏ trên tay